Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền cầu Phật cứu cho con hết khổ. Nếu Phật cứu được thì bệnh phải hết liền. Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày có khi cả đôi 3 tháng. Như vậy Phật có cứu không? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ ngầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả, đó là vì họ không hiểu đạo Phật có những người làm ăn mua bán gặp lúc thất bại rồi nợ nần liền cầu nguyện phật phật cứu cho con làm ăn phát tài trả nợ cho mau vân vân nếu cầu hoài không được thì nói phật thương chúng sanh mà sao mình khổ mình cầu phật không cứu như vậy nghĩa cứu khổ của phật đâu còn đó là chỗ lầm lẫn của đa số phật tử hiện nay do hiểu lầm nghĩa cứu khổ nên cứ cầu mong phật cứu mình nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời phật là lời hứa suông chứ không phải là lời thật vì thế niềm tin nơi phật bị suy kém đi giờ đây chúng ta phải định nghĩa phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào chúng ta phải nắm cho vững hiểu cho rõ thì mới biết được ý nghĩa phật cứu khổ chúng sanh thường người ta cứ nghĩ khổ là từ bên ngoài đưa vào mà không thấy được khổ gốc từ nơi chính mình ra bởi vậy khi gặp khổ phật tử vội vã cầu phật cứu cầu không được liền cho rằng phật không linh không sẵn sàng cứu khổ mình đó là hiểu sai lầm quý vị nhớ người phật tử khi quy y với phật thì trước phải giữ năm giới không sát sanh không trộm cướp không tà dâm không nói dối không uống rượu giữ giới như vậy để làm gì nhiều khi phật tử cũng không biết tại sao phải giữ giới nữa bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn chặn không cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi vì rơi xuống hố tội lỗi là đau khổ như vậy giới luật giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ người phạm giới sát sanh như giết người thì khổ hay vui dĩ nhiên là khổ phật tử giàu có giận mấy nhưng nghĩ tới muốn hại muốn giết người thì phạm giới cấm của phật nên không dám giết giận cũng ráng chịu phải không nhờ không giết người nên không bị tù tội không bị oán thù tù tội oán thù hai việc đó khổ hay vui hai nỗi khổ lớn nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy chúng ta cũng nhận được những nỗi khổ lớn lao không giết người thì mình không bị tù tội không bị người ta giết hoặc đánh đập lại như vậy giới ngừa đón quả khổ trước khi mình tạo tội Giữ một giới thì hết khổ một phần Nếu giữ thêm giới không trộm cướp Thì không bị bắt bớ tù tội Đó là tránh được một nỗi khổ Giữ giới không tà dâm Thì bớt được nỗi khổ gia đình đi tán Nếu gia đình chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác Thì gia đình đó vui hay khổ? Khổ Người chồng hoặc người vợ đau khổ Và con cái cũng đau khổ nữa Như vậy giữ giới không tà dâm thì vợ chồng hòa thuận con cái vui tươi đó là tránh được khổ rồi không nói dối gạt người thì không bị người chê trách kinh bỉ mình ngược lại nếu dối gạt người thì sẽ bị người chê trách kinh bỉ khi bị người chê trách kinh bỉ mình có vui không mình khổ bây giờ mình tránh không lừa dối ai nên không bị chê trách giận hờn thì mình khỏi khổ không uống rượu say không hút á phiện không xì ke ma túy có khổ không không khổ nếu ở gia đình có một ông chồng cứ say lê mê ra đường thì ngã nghiêng về nhà thì ụ mửa quý vị có khổ không rất khổ nếu người chồng là phật tử tỉnh táo sáng suốt không say sưa thì vợ không khổ mà bản thân người chồng cũng được vui nếu trong gia đình không có ai hút á phiện, xì kem ma túy thì gia đình đó hạnh phúc không bị khổ như vậy phật dạy giữ năm giới có phải là chặn đứng gốc đau khổ cho chúng ta không mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta tức là cứu khổ rồi phật cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân chứ không cứu quả chúng ta bây giờ đòi cứu quả chứ không chịu cứu nhân khi gặp khổ thí dụ như đi ăn trộm của người ta bị lính bắt liền cầu phật cứu phật cứu được không bây giờ phật dạy mình ngừa không trộm cắp thì sẽ không bị bắt bớ đó là phật đã cứu rồi như vậy phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ từ nhân chúng ta không gây nhân xấu thì không gặp quả khổ chứ phật không thể cứu khổ trên quả được bởi vì theo luật nhân quả hãy gây nhân nào thì gặp quả ấy thôi không thể khác được cho nên phật cứu mà chúng ta không thấy cứu tôi thường hay ví dụ có hai người đang cãi giả ngoài đường một nhà tu đi ngang khuyên thôi hai anh bỏ qua đi hòa với nhau đi cãi lẫy làm chi rồi sanh đánh đập nhau thì khổ lắm đừng làm việc đó khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe do không chịu nghe nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu phải chở vô bệnh viện tại bệnh viện nhờ y tá băng bó trị liệu cho lành khi được lành người ấy mang ơn ai họ nói mấy vị y tá tốt quá đã băng dùng những vết thương cho họ như vậy họ chỉ biết ơn người cứu mình trên quả còn người khuyên mình dứt từ nhân thì lại không chịu nghe coi thường lẽ ra kẻ ấy nhớ lại phải chi hôm đó mình nghe lời thầy khuyên đừng chửi đừng đánh lộn thì đâu có bị thương tích như vậy thì được lành lặn trọn vẹn đằng này đợi đánh lỗ đầu rồi đi băng bó rốt lại mang ơn người băng bó mà không mang ơn người khuyên mình tu buổi đầu quý vị thấy có dở có muộn lắm không người ta thường bị lỗi vì chỉ biết trên quả đang đau khổ thì cầu cứu mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ để ngừa tránh đức phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ ngài khuyên dạy phải đừng tạo nhân đó nhân đã không tạo thì quả làm gì có như vậy nhìn cạn chúng ta không thấy phật cứu nhưng thật sự phật đã cứu ta rồi phật cứu mà không thấy vì cứu trên nhân còn thế gian cứu mình là cứu trên quả phật dạy chúng ta giữ năm giới đó là ngừa đón tội khổ cho chúng ta nếu chúng ta tuân theo giữ đúng thì sẽ hết khổ đó là chúng ta tu tu thì sẽ hết khổ hết khổ nhờ dân lời phật dạy tuân theo hành theo nên chúng ta hết khổ gọi đó là phật cứu khổ như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà phật rất rõ ràng còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông gần gũi nhất là giới sa di sa di có mười giới bởi vì người tu phải giữ mười giới đầu là giới gốc một không sát sanh hai không trộm cướp ba không dâm dục bốn không nói dối năm không uống rượu không dùng các chất say như xì ke ma túy vân vân sáu không ca hát bảy không đeo tràng hoa không xông ướt các chất thơm tám không nằm ngồi giường to lớn chín không được ăn phi thời mười không giữ tiền bạc châu báu vân vân những điều đó nghe qua quý vị thấy có gì quan trọng mà Phật bắt phải giữ như vậy? Thí dụ như lâu lâu thân thể hôi hám, có ai cho xà bông thơm hay dầu thơm mình thoa một chút cho đỡ hôi, có tội gì đâu, có hại ai đâu mà Phật cũng cấm nữa. Chúng ta nhớ Phật dạy người xuất gia tu để giải thoát sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc của thế gian nếu xoa dầu thơm nghe mình hơi thơm thì liền khởi niệm thích đó chính là niệm dẫn tới ái dục của thế gian người khác nghe mùi họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp chứng tỏ là tu chưa kỹ nên họ chọc ghẹo từ đó mà dẫn tới nhiều chuyện không tốt như vậy phật ngừa đón không cho mình làm những điều đó bởi vì làm điều đó là tuột xuống không còn đi trên đường giải thoát nữa tuy nó nhỏ không làm khổ cho ai nhưng nó là nhân tế nhị dẫn chúng ta đến gần các thứ dục lạc của thế gian nên người tu phải tránh đi như phật dạy không được xem hát hay nghe nhạc vân vân chúng ta thấy xem hát nghe nhạc đâu có làm tổn thương ai sao phật không cho bởi người xuất gia thì luôn giữ tâm trong sạch an định nếu đi xem hát nghe nhạc tâm sẽ bị chao đảo rung động rung động thì mất chánh niệm tà niệm sẽ dễ sanh như vậy trên đường giải thoát có thể lui sụp cho nên phật cấm không được nghe nhạc không được đi xem hát đó là ngừa từ nhân giữ được tâm an định thì việc tu tập không bị lui sụp ví dụ bên cạnh con đường ta tới lui là một cái hố sâu rất nguy hiểm nếu lọt xuống đây thì ngôi đầu lên không nổi cũng vậy muốn hàng xuất gia khỏi lọt xuống hố nên phật dùng cái hàng rào chắn ngang gần miệng hố chúng ta đi vừa đụng nó liền dội lại nên không rớt xuống hố nếu không có hàng rào này thì quả rơi xuống hố khó tránh khỏi hàng rào là gì là giới luật vậy cho nên giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác phòng phi nghĩa là ngừa những việc quấy chỉ ác là dứt dừng những tội lỗi giới chính là hàng rào ngừa đón tội lỗi dẫn người tu đi đến đau khổ do đó phật chận trước bắt giữ giới là ngừa đón trước để đừng xảy ra những việc không tốt người tu mà không chịu giữ giới thì sao thì có ngày lọt xuống hố không nghi ngờ gì cả như vậy cư sĩ tại gia có năm giới, người xuất gia có từ 10 giới trở lên, tùy theo cấp bậc cho nên biết giới là phương tiện ngừa đón cho chúng ta không bị khổ. Nếu ai biết giữ giới luật thì người đó hết khổ, ngược lại kẻ không chịu giữ giới thì phải chịu đau khổ. Đó là chặn tu ban đầu của chúng ta. Nếu chặn ban đầu không thực hiện được thì chặn thứ hai, thứ ba chúng ta khó thực hiện được thí dụ phật dạy chúng ta đừng tham phải bớt tham nhưng phật tử ham làm ăn nên cứ dây vốn làm ăn mãi không chịu dừng đến hồi lỗ vốn chừng đó kêu phật cứu phật cứu kịp không thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu đừng tham nhiều đừng tham thì đâu có lỗ không lỗ thì đâu phải thiếu nợ chờ đến khi lỗ vốn thiếu nợ rồi mới kêu phật cứu phật cứu làm sao được đó là những điều phật tử chúng ta không thấy không hiểu nên phải chịu khổ như phật dạy đừng nóng giận vì nóng giận là con trắng độc nhưng phật tử vẫn cứ nóng giận ai nói gì trái ý liền nổi nóng la lối có khi chửi đánh nữa mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi chứ vui sao được với người láng giềng mà la lối chửi mắng ôm sờm thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không phật gọi đây là quán tắng hội khổ thù quán gặp nhau là khổ nếu đi ra đi vô gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài phải không còn nếu mình không nóng giận đánh đập chửi bới nhau thì gặp nhau vui cười đó là không khổ như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo nếu mình biết tu nó sẽ chuyển sẽ hết không biết tu nó còn hoài tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh một hôm đức phật hỏi các thầy tỳ kheo này các tỳ kheo nếu ở trong thất của các ông ngủ có ba con rắn độc các ông có ngủ yên không các thầy tỳ kheo bạch phật bạch thế tôn chúng con ngủ không yên phật hỏi làm sao các ông mới ngủ yên các thầy thưa rằng chừng nào chúng con đuổi hết ba con rắn ra khỏi thất chừng đó ngủ mới yên phật nói cũng vậy tham sân si là ba con rắn độc chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa tại sao rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi còn tham sân si sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử hết chết thân này tiếp tục chết thân thứ hai thứ ba cho tới trăm ngàn thân rắn độc chỉ giết chúng ta một thân còn tham sân si giết không biết bao nhiêu thân rõ ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi nên biết còn một trong ba cái độc tham sân si ở trong mình thì chúng ta chưa thể an được nhưng không hiểu tại sao phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương ba con rắn độc quá thương nên không nỡ đuổi nó ra như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ chúng ta tưởng tượng trong cái thất có ba con rắn độc cứ bò qua bò lại thì mình sẽ thế nào mất ăn mất ngủ phải không cũng vậy trong thân này còn tham sân si tức còn rắn độc thì làm sao ngủ yên cho nên các vị cổ đức hay khuyên các ông phải diệt trừ phiền não phiền não còn lừng lẫy thì các ông đâu thể an vui mà ngủ thật sự như khi quý vị đang giận ngai giận tức bụng nghe tiếng kẽn đi ngủ mà nằm hoài ngủ không được thì đó bởi vì còn đánh độc lãm giảng trong đầu làm sao ngủ được cho nên người tu tại gia cũng như xuất gia biết ba con trắng độc nguy hiểm chúng ta phải tránh phải đuổi nó ra đừng chứa chấp ba con trắng độc đó tôi tượng trưng rắn thứ nhất là trắng hổ ngựa rắn hổ ngựa là rắn gì tức con rắn trong đồng quê nó lướt trên cỏ nhanh lắm như ngựa vậy đó là rắn tham rắn thứ hai là rắn hổ lửa hổ lửa là rắn gì là rắn sân rắn thứ ba là rắn hổ đất nó chui vào hang tối mình không thấy nhưng gặp nó nó cắn cứu không được là rắn si như vậy trong ba con rắn nổi nhất hung dữ nhất là hổ lửa nhanh nhẹn nhất là hổ ngựa mà lì lợm nhất là hổ đất chúng ta có đủ ba con rắn đó không ai có đủ ba con rắn đó thì phải làm sao biết trong nhà mình chứa ba con rắn độc như vậy thì không thể nào an ổn không an ổn tức là đau khổ vậy muốn hết đau khổ phải tìm đủ cách để đuổi nó ra thế mà có người không chịu tìm được người ta khuyên đuổi ra còn nói được để đó đi không sao đâu như tôi thường nói chúng ta hay nóng giận ai nói trái ý liền đỏ mặt la ôm sòm khi đó huynh đệ khuyên mình tu rồi nóng giận coi không được kỳ lắm bỏ đi ta liền nói tánh tôi vậy đó bỏ không được nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi nên mới chấp nhận cho nó ở chung phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi giả vợ nói sao anh nóng quá vậy chồng liền lớn tiếng tánh tôi nóng vậy đó đừng có động tới vì giữ tánh nóng nên động tới là tóe lửa liền đã không ưng bỏ nên mới bảo vệ nó chúng ta mới thấy rằng trên đường tu nếu mình không can đảm không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi thí dụ người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa hôm nào huynh đệ nói gì trái ý nổi giận tát tay người ta do tát tay người ta nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi bị đuổi đi liền đắp y lên bàn phật thắp hương nguyện phật cứu độ con con bị đuổi ra khỏi chúng khổ quá phật cứu kịp không phật cũng không biết làm sao cứu chính khi biết mình nóng là do chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền dẹp nó là y theo lời phật dạy để mình hết khổ đó là phật cứu mình đằng này không chịu dẹp nó chờ tới quả rồi mới cầu phật cứu ở thế gian tham lam là tật xấu là tội lỗi mà thấy của người ta vẫn cứ tham tham rồi lén ăn cắp ăn cắp nên bị người ta bắt được đưa vô khám lúc vô khám chắp tay cầu nguyện phật độ cho con được mau ra phật là bậc biết luật làm sao độ như vậy được bởi nhân mình không tránh thì quả đến phật cũng thua thôi không làm gì được đức phật từ bi vô hạn cho nên ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu vì muốn tránh khổ cho chúng ta nên phật răng dạy đừng làm những điều ấy nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến phật không làm sao cứu được ví như người cha người mẹ thương con đáo để đứa con trai 13, 15 tuổi, cha mẹ khuyên cấm không cho hút thuốc, không cho uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng chân dân. Cấm năm bảy điều, cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắc khe quá. Tại sao ba má thương mà lại khắc khe với con? nhưng điều đó phải khắc khe không chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu trái lại con không chịu nghe nên giao du với bạn xấu đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu rồi chạy về nhà kêu ba má ba má làm gì được đi chơi ngoài đường ở chỗ xa đánh lộn thì phải ráng chịu chứ ba má làm sao cứu được trước ba má đã bảo đừng chơi với lũ côn đồ du đảng bây giờ chơi với nó thì nó đập phải chịu chứ sao cha mẹ vì sợ con hư nên mới răng cấm không cho con làm những điều đó nhưng đứa con không biết nên chuốc quả khổ cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được cũng vậy phật vì thương chúng sanh dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ cho nên ngài chế giới răng cấm các việc lỗi lầm gây ra đau khổ nếu nhân không tạo thì quả đâu có như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn an lành chứ còn chờ gặp tai nạn đau khổ rồi mới cứu thì dù có cứu được cũng không trọn vẹn thế nên chúng ta phải hiểu giá trị của đạo phật tu là tránh trước những nhân gây ra tội lỗi gây ra đau khổ nhờ tránh nên không khổ đó là biết tránh và biết tu theo nhân quả nghiệp báo người phật tử cũng như người xuất gia muốn hết quả đau khổ thì phải tránh nhân ác những gì thuộc về nhân xấu nhân ác thì tuyệt đối không làm ví dụ như có người thấy gia đình kia có một đứa con cương quý thấy rồi liền sanh tâm đố kỵ sao mình không được cưng quý như người đó do đố kỵ nên gặp chú con cưng của người ta đi chơi liền dây đánh để trả cái hận ganh tị đó đánh người ta lỗ đầu nên bị lính còng tay chừng đó làm sao tại vì mình không tránh nhân ác thì quả ác tới mình phải chịu chứ nếu mình biết à người ta có phước nên được cha mẹ cưng chiều tương tiêu còn mình vô phước nên cha mẹ nghèo không được như vậy thì thôi phước ai lý hưởng mình đố kỵ làm chi cho thêm buồn thêm khổ biết suy nghĩ như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra cho nên đức phật dạy người hay đố kỵ là người gây nhiều đau khổ khi có tâm đố kỵ thì phải dùng thuốc gì để trị phật dạy dùng thuốc tùy hỷ trị tâm đố kỵ tùy hỷ là sao tùy là theo hỷ là vui thấy người khác được cha mẹ cưng mình vui theo anh đó có phước được cha mẹ cưng thật là đáng mừng đáng vui cho anh không có tâm đố kỵ thì đâu có đánh người ta hoặc sớm mình nghèo sớm người giàu thì mình cũng vui theo tôi rất mừng cho anh chị làm ăn có phước được khá giả nếu mình vui mình mừng giùm họ họ có ghét mình không làm sao ghét được đằng này thấy người ta làm ăn phát đạt giàu còn mình nghèo nên gặp nhau không thèm nói tới tên không thèm chào vì ta từ đó trở thành thù địch rồi dẫn tới ghét nhau mai kia lỡ có chuyện cần chút ít tiền gấp chạy qua mượn họ không cho chừng đó có phải khổ không vì vậy mà phật dạy phải tùy hỷ thấy ai được tốt được vui mình đều mừng vui theo họ họ được coi như mình được thì không khổ còn nếu người thấy ai hơn mình cúi đầu ngó xuống không bằng lòng người đó sẽ khổ như mình mặc bộ đồ hơi sơ sài thấy người ta mặc bộ đồ đẹp hơn thì cúi gầm mặt xuống mình đi chiếc xe đạp còn người ta lái xe máy cũng gầm mặt xuống vân vân như vậy từ sáng tới chiều mình cứ cúi mặt không dám nhìn ai hết khổ chưa còn nếu vui theo người ta thì cả ngày mình vui hoài sướng không như vậy khổ từ đâu mà có tự tâm đố kỵ có nhiều khi anh em ruột mà người anh làm ăn phát tài người em làm ăn trật lên trật xuống nghèo khổ thì anh em cũng hết thân nhau hết thân là tại người anh coi thường em hay tại người em có tâm đố kỵ nên tránh xa anh tâm đố kỵ làm cho người ta đau khổ làm gì vậy chúng ta biết tu rồi thì nên có tâm tùy hỷ với mọi người chung quanh ai được tốt được vui mình mừng với họ vui vẻ chia sớt niềm vui hạnh phúc với họ thì có ai ghét mình đâu như vậy chúng ta sẽ hết khổ tâm của mình càng mở rộng càng vui vẻ ngược lại càng hạn hẹp chừng nào thì càng đau khổ chừng ấy cho nên tu là phải biết mở rộng lòng mình đừng khép kín đừng ích kỷ đừng đố kỵ đừng xấu xa thì chúng ta sẽ hết khổ đó là nói tránh những điều ác kế đến còn làm thêm việc lành nữa như thế chẳng những mình hết khổ mà còn được vui ví dụ ta ra đường thấy một đứa bé đi học bị sảy chân té ta liền chạy lại đỡ nó phủi cho sạch sẽ rồi lượm tập dở lên cối ghém đàng hoàng đưa nó ôm đi giúp nó qua tai nạn bất thường đó nó có mang ơn mình không tự nhiên khi bình tĩnh lại nó biết cảm ơn mình chúng ta làm được việc đó có vui không làm cho người ta bớt khổ đó là nguồn vui của mình rồi mai chiều gặp lại đã biết xá biết cảm ơn thì càng vui hơn nên làm được một chút điều lành là tạo một cơ hội vui cho mình mình vui người cũng vui đó là tu trên đường tu chúng ta phải hiểu thấu đáo tường tận ý nghĩa đó đừng nghĩ rằng miễn được phần mình thì thôi còn ai khổ mặc họ phải nghĩ rằng tất cả đau khổ của người chính là đau khổ của mình giúp cho người là giúp cho mình nhớ nghĩ như vậy chúng ta sẽ vui hoài đi đâu làm gì chúng ta cũng vui ngược lại chúng ta khó làm được các điều vui trong lá phái quy y của quý phật tử có bốn câu kệ của phật ca diếp chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo Dịch Không làm các điều ác Dân làm các điều lành Giữ tâm ý trong sạch Là lời chư Phật dạy Không làm các điều ác Là giữ giới luật Ngăn ngừa không tạo các tội lỗi Dân làm các điều lành Là sống với tâm đạo đức Việc lành lớn, việc lành nhỏ nào Mình cũng sẵn sàng làm, sẵn sàng giúp người Đó là tu chớ còn tu mà cứ nghĩ đi chùa tụng kinh lạy phật đủ rồi ai khổ mặc họ thì chưa phải thật tu chúng ta sống trong lòng xã hội nên mỗi cái xấu mỗi cái dở của xã hội đều liên hệ ảnh hưởng tới mình cho nên người khổ thì mình cũng khổ người vui mình cũng vui vì vậy mà chia sớt nhau cho bớt khổ đi được vui đó là chúng ta tu trong thực tế đừng nghĩ chỉ có cúng phật tụng kinh mới là tu hiểu như vậy là hẹp hòi chưa thông suốt thêm một việc nữa có nhiều phật tử biết làm lành lánh dữ mà cứ gặp tai họa liên miên người ấy tự nghĩ cả đời mình làm lành mà sao nay cứ tai họa này mai tai họa kia nghĩ như vậy nên thối tâm hết muốn tu bởi thấy tu cũng không đi tới đâu khổ cũng vẫn khổ vậy thì tu làm chi tôi thường nói nếu quý phật tử chưa bao giờ bị người đó làm phiền thì khi gặp mặt họ ta có giận không chắc chắn là không còn nếu người đó từng làm phiền mình thì khi gặp mặt họ ta thấy dễ thương hay dễ ghét thấy dễ ghét ngay như vậy do có sự oán hờn nên khi gặp lại chúng ta bực bội không vui có khi còn muốn làm cho họ đau khổ nữa đó là tôi thí dụ như vậy chúng ta nghĩ rằng mình chưa từng làm xấu chưa từng hại người đó mà tại sao họ lại hại mình sự thật hiện tại mình chưa từng làm gì xấu với họ nhưng biết đâu những năm về trước hay những đời trước mình đã từng làm khổ họ bây giờ gặp lại tự nhiên họ có ác cảm với mình ngay đó làm gì chúng ta đã gieo nhân từ trước rồi cũng có những người chưa từng là bà con thân quyến gì của mình chưa từng là bạn thân của mình mà tại sao thấy mặt họ ta thương liền vậy tâm dễ thương dễ ghét đối với mọi người đó là do đâu ngay đời này họ chưa tạo nhân tốt hay nhân xấu với mình nhưng nhân đời quá khứ còn thừa cho nên gặp lại thấy dễ thương hoặc dễ ghét ngay người mình thấy dễ ghét đó người khác lại thấy dễ thương chứ nếu người ta ghét nhau hết chắc trần gian này khó có chồng có vợ phải không như vậy để thấy rằng có nợ nần quan trái với nhau nên mới gặp lại nên nhiều người kể lại trong một xóm mà có chị xin việc làm tới đâu cũng được nhận hết còn có chị xin chỗ thấp nhất cũng không được nhận do đó chị quán trách xã hội bất công mà không biết tại nhân xấu của mình đã tạo từ trước có lẽ đời trước mình làm cho nhiều người ghét quá nên bây giờ ai thấy mặt mình cũng không thèm nhìn không thèm thương còn chị kia từng giúp đỡ kẻ này người nọ nên đời này sanh ra ai nhìn cũng thấy dễ thương như vậy dễ thương dễ ghét đều có nguyên nhân nguyên nhân ấy từ ai cũng từ mình mà ra chúng ta hiểu được lý nhân quả trong ba đời thì sẽ không còn thắc mắc điều này nữa được tốt hay bị xấu đều có nguyên nhân của nó chứ không phải ngẫu nhiên mà ra nhưng người thế gian không hiểu như vậy do đó cứ quán trách xã hội bất công ưu đãi người này bạc đãi người kia ai được ưu đãi đều cho phước lành của họ ai bị bạc đãi đều cho những tội lỗi của họ mà ra hiểu như vậy chúng ta mới thấy sống trong cuộc đời mình không quán trách hờn giận ai hết người xử sự xấu mình không trách họ mà trách mình hồi xưa không khéo tu nên bây giờ bị người ta bạc đãi cứ tự nhắc tại hồi xưa mình không khéo tu nên bây giờ bị người ta bạc đãi cũng đúng thôi đối với người được ưu đãi thì mình khen hồi xưa chị anh ấy khéo tu nên bây giờ được người ưu đãi đó là gương cho mình bắt chước nhờ nghĩ như vậy nên không ghét người được ưu đãi cũng không buồn vì mình bị bạc đãi như vậy là người biết tu chẳng những giới cư sĩ mà giới xuất gia cũng vậy có người ở trong chúng ai cũng thương có người ai cũng ghét cứ mỗi khi người ta ghét nói nặng nói nhẹ mình thì mình tự nhủ cũng phải thôi tại hồi xưa mình không khéo tu như vậy sẽ không giận không phiền ai hết thấy người tu được thương mình mừng theo và bắt chước ráng tu để về sau sẽ được như vậy tu là không có tâm quán hờn không có tâm đố kỵ nếu không khéo chúng ta cũng giống như người đời thôi ở trong chúng thấy ai được thầy thương huynh đệ rủ nhau ghét cây ghét đắng người ta đó là tâm đố kỵ rồi nói xấu kiếm cách này cách kia hại người ta như vậy thì thật là tệ không xứng đáng với tư cách một người xuất gia chút nào cả do biết rõ được lý nghiệp báo nhân quả trong ba đời chúng ta mới không hờn giận không quán trách còn không biết thì chúng ta dễ hờn giận quán trách như vậy là chướng trên đường tu đức phật nói pháp tứ đế một là khổ đế hai là tập đế ba là diệt đế bốn là đạo đế khổ đế là cái khổ của kiếp người sanh già bệnh chết dân dân là khổ các thứ khổ này tự nhiên hay có nguyên nhân có nguyên nhân nguyên nhân là tập đế nhiều thứ hợp lại thành nguyên nhân đau khổ biết nguyên nhân đau khổ rồi chúng ta phải làm sao phải tiêu diệt nó cho nên gọi là diệt đế diệt đế là tiêu diệt hết nguyên nhân đau khổ nếu diệt hết nguyên nhân đau khổ thì quả đau khổ chấm dứt muốn diệt hết khổ thì phải dùng phương pháp để tiêu diệt đó là đạo đế như vậy khổ tập là nhân và quả của đau khổ diệt đạo là nhân và quả của niết bàn giải thoát nếu dùng đạo đế tiêu diệt hết nguyên nhân tập đế thì chúng ta sẽ hết khổ hết khổ là niết bàn cho nên gọi là diệt đế diệt đế là diệt hết nguyên nhân đau khổ nên được an vui như vậy kinh điển phật dạy chúng ta tu phải lấy nhân quả làm nền tảng cái khổ nào cũng có nguyên nhân biết nguyên nhân rồi phải tiêu diệt nguyên nhân thì khổ mới hết phật tử chúng ta thường hiểu lầm do chúng ta có gây tạo nhân tham lam nóng giận nên bị người ta trả lại những nỗi đau khổ lúc đó mình cứ trách ta khổ là do người khác làm ra mà không nghĩ vì nhân tham lam nóng giận của mình mà chú khổ về sau như vậy tu là phải diệt nhân tham lam diệt nhân nóng giận thì khổ mới không còn ba thứ tham lam nóng giận si mê không còn thì hết khổ ngay sở dĩ chúng ta còn khổ là vì ba thứ đó còn như vậy muốn hết khổ phải diệt tập nhân gây ra đau khổ diệt hết tập nhân đau khổ thì được an lạc nhưng diệt không có nghĩa là nói suông mà phải có phương pháp phương pháp đó gọi là đạo đế tôi thường hay nói đạo phật là thực tế là cụ thể chứ không phải quyền bí xa xôi nhưng phật tử chúng ta bây giờ biến đạo phật trở thành quyền bí hết tại sao như quý phật tử biết mình còn nóng giận còn tham lam là còn đau khổ như vậy đau khổ là bệnh bệnh đó phát nguồn từ sự nóng giận tham lam như từ di trùng sanh ra các bệnh khổ biết được di trùng gây bệnh rồi thì phải kiếm thuốc trị di trùng thuốc trị di trùng là đạo đế tiêu diệt được di trùng làm cho mình khổ thì quả khổ mới hết ví dụ người bị bệnh rét bác sĩ xem thấy bệnh này thuộc về di trùng nào tìm được di trùng sanh ra bệnh rét này rồi mới cho toa thuốc bệnh nhân theo toa thuốc ấy mua thuốc về uống thì di trùng sẽ chết bệnh được hết nhưng có người tới bác sĩ chẩn mạch lại không chịu xem bệnh không chịu xin toa thuốc mà cứ chắp tay thưa bác sĩ cho tôi lành bệnh lúc đó bác sĩ nói sao chắc bác sĩ cũng chắp tay giái lại tôi xin bái đức phật từng nói ngài là vua thầy thuốc chúng sanh có bao nhiêu thứ bệnh thì phật có bao nhiêu thứ thuốc chúng sanh có tám muôn bốn ngàn phiền não thì đức phật có tám muôn bốn ngàn pháp môn để trị thuốc nào trị bệnh đó bây giờ chúng ta tới phật không xin thuốc mà cứ chấp tay xin phật cho con khỏe cho con vui cho con hạnh phúc vân vân thì phật phải làm sao đây chắc phật cũng lắc đầu thôi phật chỉ có khả năng biết bệnh cho thuốc còn phần lấy thuốc về uống là của chúng ta đó là hạng người thứ nhất hạng người thứ hai chịu chẩn bệnh lấy toa nhưng đem toa về đọc hoài đọc tới đọc lui đến thuộc lòng mà bệnh vẫn không hết kẻ này tới kiện thầy thuốc sao tôi đọc toa hoài mà không hết bệnh bác sĩ sẽ nói sao tôi cũng bó tay luôn quý phật tử thấy mình cứ giống như vậy không phật dạy kinh để chúng ta biết phương pháp tu bây giờ mình không chịu tu mà cứ đọc kinh cho phật nghe hoài đọc một thời gian rồi nói sau tu mấy năm mà không hết phiền não kinh thuộc lòng mà phiền não không hết đó là tại sao tại vì chúng ta giống hệt người được toa thuốc mừng quá có toa thuốc hay cái đêm khoe người này người kia tôi có toa thuốc hay rồi đọc thuộc lòng như vậy hết bệnh sao được trên đường tu chúng ta phải thật tu chứ không phải chỉ tu mà bằng hình thức bên ngoài như kinh bát nhã đa số quý vị thuộc lòng câu đầu là quán tử tại bồ tát hành thăm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn dây không độ nhất thiết khổ ách nghĩa là bồ tát quán tự tại khi hành sâu trí tuệ bát nhã ngài soi thấy năm quẩn đều không liền qua hết tất cả khổ nạn quý vị đọc từ trước đến giờ được mấy trăm lần rồi mà có qua hết khổ nạn chưa như vậy là đọc toa thuốc chứ không phải uống thuốc cho nên phật nói lời vàng lời ngọc lời đúng sự thật mà mình chỉ biết đọc lời đó chứ không chịu ứng dụng tu nên không có hiệu quả rồi đổ thừa tu phật không có kết quả lỗi ấy tại ai trong kinh đức phật dạy về trí tuệ bát nhã có chia làm ba phần văn tự bát nhã quán chiếu bát nhã và thật tướng bát nhã ngài thái hư ở trung hoa dí văn tự bát nhã như con thuyền quán chiếu bát nhã như chèo dầm hay mấy đuôi tôm thật tướng bát nhã như bờ bên kia người muốn qua sông đến bến đò có đò đậu sẵn thuyền đậu sẵn những kẻ ấy bước xuống thuyền cứ ngồi đó hoài không chịu chèo bơi không chịu quay máy thì chừng nào qua tới bờ bên kia chắc tới thuyền một qua rồi chìm luôn chứ qua bờ không được chúng ta học văn tự bát nhã là học lời kinh phật dạy kế đến mình phải soi phải xem xét tức là quán chiếu quán chiếu là soi sáng lại nơi thân tâm mình do ngũ quẩn gồm sắc quẩn là đất nước gió lửa tụ hợp lại thành thân rồi thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn đó là tâm thân tâm này là tướng duyên hợp xem cho thấu đáo chỉ thấy nó là một giả tướng tạm bợ chứ không có thật thấy rõ ràng như vậy nhất định khổ ích nào cũng qua hết thân đã không thật thì ai chửi có thật đâu mà nói tai nạn mình đã không thật thì bệnh hoạn cũng không thật do thấy tất cả đều không thật nên khổ nạn nào cũng qua hết không còn bị các thứ trở ngại từ không bị trở ngại chúng ta mới đến được bờ bên kia đó là thật tướng bát nhã là chỗ giải thoát an toàn như vậy người tu phải đủ ba chặng văn tự quán chiếu rồi mới tới thật tướng bây giờ chúng ta mới chỉ có văn tự thôi mà đã hài lòng với chỗ văn tự đó rồi thuộc lòng bao du kinh cứ đem ra đọc lại cho phật nghe giống hệt như đứa bé đi học thuộc bài rồi trả cho thầy cho cô xong là xếp sách lại như vậy làm sao chúng ta hết khổ làm sao chúng ta qua được bờ bên kia đó là chỗ chân thật mà lâu nay chúng ta quên cứ hiểu mơ màng rồi ngỡ đọc nhiều kinh là tu giỏi cho nên có phật tử đi chùa năm mười năm mà hỏi đã hết phiền não chưa thì chỉ bớt chừng hai chục phần trăm còn tám chục phần trăm vẫn như cũ mấy cô ở chùa cũng vậy tu 10 năm 20 năm nếu hỏi hết phiền não chưa cũng không dám nói hết tại sao chúng ta tu mà không hết phiền não làm gì không thật tình ứng dụng đúng lời phật dạy bởi không ứng dụng đúng nên phiền não không sạch phiền não không sạch tức tội lỗi không hết vì vậy tu mà vẫn khổ hoài Người đời thường nghĩ quý thầy, quý cô vô chùa thì lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tươi vui. Nhưng có khi bất thần gặp một hai cô ngồi khóc, đó là tại sao? Tại vì còn phiền não nên chạm tới liền buồn, buồn mới khóc, tu mà không hết khổ là vì tu chưa đúng, chưa đến nơi. Qua Pháp Tứ Đế, chúng ta thấy rõ Phật nhắm vào dân đau khổ, tiêu diệt nó chứ không nói tiêu diệt quả đau khổ trong kinh đại bát niết bàn có bài kệ nguyên văn chữ hán chư hành vô thường thị sanh diệt pháp sanh diệt diệt dĩ tịch diệt di lạc nói các hành vô thường các hành là thân hành động tâm ý hành động và tất cả sự sanh diệt của muôn vật đều gọi là hành các thứ đó đều vô thường đều sanh diệt cho nên nói chư hành vô thường quý vị thấy như lúc chúng ta còn trẻ thì đầu xanh rồi lật bật một thời gian nhìn lên đầu thêm vài sợi tóc bạc lật bật một lúc nữa thì thấy hết phân nửa tóc bạc chẳng bao lâu sau nhìn lên đầu như là thúng bông đó vô thường chuyển biến dần dần và không bao giờ dừng lại thân như vậy tâm cũng như vậy một dòng chuyển biến không ngừng muôn sự muôn vật ở trước cũng vậy như ngày nay chúng ta xây được căn nhà bê tông thấy chắc biết mấy nhưng năm mươi năm sau nó cũng phải hư có cái gì không đổi dời không biến chuyển đâu biết rõ như vậy thì sự vật là thật hay không thật nếu thật thì nó phải nguyên vẹn không đổi thay còn nó đổi thay thì hết thật rồi cho nên các hành là vô thường là pháp sanh diệt như vậy muôn sự muôn vật ở trên thế gian là vô thường là sanh diệt nếu làm vô thường là sanh diệt tức là đau khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ chính vì vô thường đó mà đi tới bại hoại bại hoại là đau khổ cho nên vô thường là nhân đưa đến quả đau khổ vì nó là pháp sanh diệt cho nên chúng ta không còn mãi mãi như vậy được sanh diệt diệt dĩ là sanh diệt mà diệt rồi thì tịch diệt di lạc tức lặng lẽ là vui lặng lẽ đó là niết bàn khi cái vô thường sanh tử lặng thì niết bàn an lạc tức cái vô sanh mới là an lạc chân thật như vậy phật dạy chúng ta tu từ pháp sanh diệt chuyển lần đến vô sanh sanh diệt là đau khổ vô sanh là an vui thế thì tu phật là tìm vui hay tìm khổ mà muốn tìm vui thì trước phải biết khổ biết khổ mới tìm vui chứ còn ở trong khổ mà không biết khổ trong khổ mà nghĩ làm vui thì đâu chịu bỏ khổ cho nên đức phật nói khổ để chúng ta nhận thức chính chắn cuộc đời là đau khổ chúng ta mới cố gắng tiêu diệt nhân đau khổ diệt hết nhân đau khổ thì mới thật làm vui như vậy có thể kết luận đạo phật bi quan không nếu từ khổ đi tới hết khổ thì đạo phật là đạo diệt khổ đưa chúng ta tới chỗ an vui vậy mà nhiều người mới nghe đạo phật nói khổ đế cuộc đời là đau khổ liền nói đạo phật bi quan mà không ngờ nói khổ là chỉ cho chúng ta nhận thức như vậy để phân tìm và tiêu diệt nguyên nhân của nó thì đau khổ hết đau khổ hết thì được an vui vĩnh viễn gọi là vui niết bàn chúng ta là những hành giả đang cố gắng đang dâng lên tới mục đích an vui giải thoát cũng như người leo núi từ dưới chân núi muốn leo tới chớp núi thì lúc đầu là khổ hay vui là nhọc nhằn là khổ nhưng khi lên tới chớp núi rồi ngồi yên lặng không gió mát liền nghe khỏe thảnh thơi như vậy đang leo núi là khổ nhưng đến chóp núi là vui cho nên trên đường tu chúng ta chịu khó chịu cực làm cho mòn cho tam dở các nhân đau khổ khi hết nhân đó chúng ta sẽ được an vui công phu đó gọi là tu hành nhiều người nghe nói tu hành liền nghĩ méo mó là tu thì phải bị hành nên họ bảo vô chùa tu phải thức khuya dậy sớm tụng kinh ngồi thiền phải ăn muối ớt muối tiêu hoặc chịu đói chịu khát vậy mới là tu vì tu là hành mà chữ tu hành nghĩa là tu phải thực hành lời phật dạy chứ không phải tu hành là hành phạt để kết thúc bài này tôi dẫn lời thiền sư mãn giác đời lý để nhắc cho quý vị thấy kinh Phật và lời tổ không hai không khác lúc Ngài gần tịch, Ngài làm một bài thơ Xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai Mặc dị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai Như vậy bài kệ trên có giống bài kệ này không? một bên là chư hành vô thường một bên nói xuân khứ bách hoa lạc xuân đáo bách hoa khai xuân khứ tức là mùa xuân đi rồi thì trăm hoa rụng mùa xuân đến thì trăm hoa nở như vậy hoa rụng hoa nở theo dòng thời gian xuân hạ thu đông thời gian chuyển biến thì sự vật theo đó cũng chuyển biến thời gian là vô thường sự vật cũng vô thường như vậy, muôn vật trong cõi đời này đều chuyển biến như một dòng nước, nó cứ trôi đi không dừng. Hai câu kế, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Cây cỏ qua lá theo thời tiết đổi thay, phai tan sanh trưởng, thì con người theo thời tiết cũng như vậy, mới ngày nào tóc xanh, bây giờ ngó lại trên đầu tóc đã bạc rồi. Như vậy không có gì dừng lại được. Bốn câu thơ này nói lên dòng đời là một dòng sanh diệt đổi thay con người cũng theo đó mà thay đổi không dừng nhưng hai câu kết rất lý thú mạc dị xuân tàn qua lạc tận đình tiền tạc dạ nhất chi mai chớ bảo mùa xuân qua rồi thì qua rụng hết bởi vì đêm hôm ở trước sân còn một cành mai nở trắng xóa qua theo thời mà rụng tức mùa xuân thì hoa nở hết xuân thì hoa rụng đến mùa đông là mùa tàn tạ nhất tuy tàn tạ không còn hoa nhưng sự thật đừng hiểu lầm rằng không còn một hoa nào nở vì có một cành mai nở trắng xóa trước chùa cành mai đó để nói lên điều gì để nói rằng nơi mình còn có cái chân thật cái chân thật đó không bị thời gian cuốn đi cái chân thật đó không bị vô thường sanh diệt bào mòn nó vẫn nguyên vẹn ở nơi mình như cành mai nở vào mùa đông chúng ta thấy cái nhìn của các thiền sư đúng như cái nhìn của chư phật phật nói sanh diệt diệt rồi tịch diệt làm vui tới chỗ lặng lẽ chân thật cái đó không mất cái đó mới là thật ở đây cũng vậy bản thân con người bản thân sự vật bị thời gian lôi kéo vô thường sanh diệt nhưng trong đó có một cái chưa bị thời gian chi phối chưa bị tất cả pháp làm cho sanh diệt nó còn vẹn toàn giống như một cành mai mùa đông vì thế chúng ta mới tu chứ nếu sanh diệt hết thì còn gì để tu trong cái sanh diệt có cái chưa từng sanh diệt nhà thiền thường hay ví dụ hình ảnh hoa sen trong lửa trong lò lửa cháy hừng hực mà hoa sen vẫn tươi thắm đó là sao lò lửa chỉ cho thân này vô thường cảnh đời vô thường đổi thay giống như lò lửa đang thiêu đốt tuy nhiên trong đó có một cành hoa sen tươi thắm không bị thứ gì làm cho nó khô héo hết đây là chỉ cho cái thật mình nó sẵn có vượt qua hết tất cả vô thường tất cả sanh diệt do đó chúng ta mới có khả năng thắng hết qua hết các vô thường để trở về cái chân thường chân lạc đó là mục đích chánh của người tu chúng ta vậy đề tài tôi nói hôm nay rất bình dân người đời việc tích quan trọng dồn hết tâm lực lo việc tối quan trọng lại lơ là tất cả chúng ta có mặt trên thế gian này đều cho không sáng suốt nên thường lầm lẫn những điều không quan trọng hay ít quan trọng chúng ta dồn hết tâm lực để lo còn những điều tối quan trọng lại không để ý không bàn tới tôi sẽ tuần tự giảng giải điều này cho tất cả thấy rõ như cuộc sống hiện giờ có ba việc ăn uống thở trong đó chúng ta lo việc nào nhiều nhất thường người ta lo ăn nhiều nhất tối ngày chạy lo ăn nhưng thật ra nếu nhịn ăn mấy ngày có chết không không chết kế đó là uống nhịn uống hai ba ngày mới chết đến thở nhịn bao lâu chết trong tích tắc thở ra mà không hít vô là chết vậy mà người ta lại quan trọng ăn với uống còn thở ra sao thì không biết rõ ràng việc tối quan trọng lại lơ là còn việc không quan trọng thì dồn hết tâm lực vào đó như vậy mới thấy cái lầm lẫn của chúng ta thật đáng thương bước qua phần thứ hai thân và tâm tức thể xác và tinh thần cái nào quan trọng hơn chúng ta thường lo cho thể xác hay tinh thần thể xác lo cho sạch đẹp sung mãn còn tinh thần thì không nghĩ tới nhìn chung con người chỉ nặng về thể xác mà xem nhẹ phần tinh thần trong khi tinh thần điều khiển thể xác ví dụ từ trong nhà đi ra đường ta khởi nghĩ trước rồi mới đi làm việc gì cũng vậy khởi nghĩ trước rồi mới làm rõ ràng tinh thần chỉ huy mà chúng ta lại không quan tâm chỉ quan tâm thể xác nhưng thử hỏi chúng ta lo cho thể xác được sung mãn mà nó còn mãi không lo cho mấy nó cũng bại hoại lo nào nhà cửa tiền bạc cơm ăn áo mặc nhưng khi nhắm mắt tất cả những thứ đó còn hay mất lo để ngày mai sẽ mất thì lo làm gì vậy mà chúng ta cứ lo lo ngày lo đêm lo hết sức là lo cái giữ không được mà dồn hết cho nó còn cái chủ thúc đẩy chỉ huy lại không để ý mặt tình nó ra sao thì ra như vậy chúng ta sáng suốt không đó là vấn đề chúng ta cần phải xét lại để khỏi lầm lẫn nếu nói tâm hồn hay tinh thần là cái chỉ huy sắp đặt cho cuộc sống thì chúng ta phải lo cho nó tốt đẹp cao quý mới phải còn thân tạm bợ này lo soàn xoan cũng được thế mà ta làm ngược lại đó là điều rất sai lầm của đa số người thế gian bây giờ nói tu là thế nào nhiều người bảo ăn chay lại phật nhiều là tu ăn chay lại phật cũng thuộc về phần thể xác còn bộ chỉ huy thì không lo vì vậy tu cũng có nhiều cách tu bằng hình thức tạo phước tạo duyên hoặc tu bằng cách lọc bỏ các vọng tưởng cho tâm được trong sáng thanh tịnh trong hai cách tu trên cách tu sau mới là quan trọng bởi vì tâm là vị chỉ huy nếu chỉ huy tốt thì thân miệng làm cách việc tốt cuộc sống theo đó quý đẹp còn tu về phần vật chất thì có phước nhưng tâm còn phiền não thì không giải quyết được cội gốc vô minh sanh tử đó là điều quan trọng người tu chúng ta cần phải biết muốn xây dựng muốn dạng lọc cho tinh thần được trong sáng tốt đẹp thì phải quay lại xem xét mình tất cả chúng ta hiện giờ có ai không biết tham lam nóng giận si mê là xấu đâu biết thì biết mà không nỡ bỏ cho nên phật quở chúng sanh thật mê muội rất đáng thương bình thường không việc gì thì thấy rất hiền lành nhưng đập việc trái ý liền nổi sân đùng đùng nóng giận như vậy là đã sai rồi mà còn bảo vệ cho cái giận của mình tại thế này tại thế nọ nên tôi mới giận đã bảo vệ nó thì làm sao bỏ được ít người nào giận mà nói lỗi tại tôi lý đáng không nên như vậy thật là xấu hổ không dám nhận lỗi là ngầm chấp nhận mình đúng người sai nên không bao giờ chịu sửa đổi tật nóng giận của mình con người thật là mâu thuẫn đến với phật kích hà lạy lục mong cho con được sáng suốt thanh tịnh mà những thói xấu không chịu bỏ đó là điều rất thực tế phật tử vẫn còn lúng túng tôi nói nóng giận là cái nổi nhất còn tham lam bu si ngầm bên trong khó bỏ hơn nữa người tham lam có một triệu muốn hai triệu có hai triệu muốn ba triệu không dừng lại bao giờ có ít muốn nhiều muốn hoài cũng không bao giờ thấy đủ chúng ta tưởng tham không dính dáng gì sân nhưng thật tình tham là cha đẻ của sân hận ví dụ ra chợ thấy món hàng vừa ý mình muốn mua nghe người bán nói 500 mình trả 300 người ta chưa chịu bán lúc đó có người trả 400 người ta bán vậy là mình nổi tức lên rõ ràng giận từ tham mà ra đó là những cái tham nhỏ chưa phải trong tầm tay của mình còn những cái tham trong tầm tay của mình ta quý ta thích nó khi mất mình sẽ sân giận tới đâu nữa thí dụ mình vừa sắm được cái lục bình vừa ý bất thần đứa cháu sảy tay làm rớt bể lúc đó cơn nóng đùng đùng nổi lên mình la ó ôm sờm cái nóng giận đó do tham của quý muốn giữ mà mất nên mình mới sân hận như vậy có thể nói tất cả sự nóng giận đều bắt nguồn từ lòng tham như ta muốn được khen được danh thơm tiếng tốt mà bị người chê thì nổi nóng liền tham danh tham lợi tham tài tham sắc tham cái nào mà không được cũng dẫn đến sân hận cả song lòng tham gốc từ si mê mà ra như mạng sống của chúng ta qua một ngày là mất một phần cuộc đời vô thường ngày nay sống chưa chắc ngày mai đã còn người thấy được lý vô thường là thấy được lẽ thật do vô thường thở ra không hít lại là chết mạng sống này đâu có đảm bảo dài lâu nhưng nghe ai nói ngắn thì mình buồn mình cự lại còn nghe nói dài sống đến trăm tuổi là vui liền như vậy không phải si mê là gì chúng ta thường sống với những ảo tưởng mơ ước không có lẽ thật đó là gốc từ si mê nếu ai nói mạng mình yếu ta liền xét biết cuộc sống trong hơi thở không hiểu sao được nói vậy biết vậy thì cười thôi không giận hờn ai vì không có trí tuệ ta sống trong ảo tưởng không đúng lẽ thật nên sanh ra tham lam sân hận đủ thứ phiền não che lấp tâm chân thật từ si mê cho rằng đời sống cả trăm năm rồi lo tạo dựng sự nghiệp không có ngày cùng đến tắt thở cũng chưa rồi vì vậy mà cả một đời người mấy chục năm chúng ta cứ lao vào hình thức vật chất không nghĩ tới tâm tư của mình trong sáng hay tối tăm chúng ta không biết trao dồi tâm tánh của chính mình chút nào hết mà lại đuổi theo những cái tạm bỡ bên ngoài đời này tạo lập xây dựng nếu lỡ chết đi thì tiếc nuối không bỏ được nên rồi phải trở lại nữa thế nên phật nói si mê là gốc của luân hồi chúng sanh trở đi trở lại không giải thoát được gốc từ si mê mà ra từ si mê chúng ta có đủ thứ sai lầm si mê về sự sống si mê danh vọng si mê sắc đẹp bởi nghĩ mình đẹp nên ai chê xấu thì giận nghĩ mình khôn nên ai chê ngu thì giận người ta cứ tưởng tượng về mình chứ sự thật chắc gì mình đẹp chắc gì mình tốt chắc gì mình khôn nhưng nghe khen thì vui cái chê thì không chịu như vậy có phải si mê không con người chịu hết khổ này tiếp nối khổ kia không thoát được làm gì thế bây giờ nếu chúng ta biết rõ mạng sống vô thường thân này không thật ta không là gì trong xã hội này cả thì có gì để tự hào ngạo mạn nghĩ mình là rơm là rác tự nhiên ta sẽ buông bỏ được những thứ tạm bỡ quanh mình sửa đổi những thói hư tật xấu thành ra tốt đẹp biết thân này không có giá trị chân thật thì sẽ không còn đắm luyến nó nữa ta biết dương lên tìm cái chân thật đó là biết lo cái đáng lo bỏ cái đáng bỏ chúng ta kiểm lại ba điều một là mạng sống trong hơi thở hai là thân này hư dối tạm bợ không có gì quan trọng ba là ta vẫn còn nhiều khiếm khuyết cần phải tu sửa nhớ như vậy chúng ta sẽ tập trung vào việc tu dễ dàng gạn lọc tâm trong sạch thanh tịnh tịnh hóa được thân tâm rồi thì các thứ hình thức vật chất trong cuộc sống này không thể lôi kéo chúng ta được nữa đó là một lẽ thật thật vậy khi nhìn lại thấy thân này là đẩy da hôi thối giống như cái bô đẩy kỹ có ai đi ngang bịt mũi mình sẽ cười nói tránh đường cho cái bô đi như vậy đâu có khổ rõ ràng lâu nay chúng ta sống trong mê lầm bây giờ phải gan lên phải thấy được lẽ thật thì đời sống của mình mới an lành tự tại lúc nào cũng nhớ từ si mê sanh ra tham lam từ tham lam sanh ra nóng giận ba thứ này là phiền não rất độc cần dẹp bỏ chứ không thể nuôi dưỡng được nhưng chúng ta có bệnh biết sai mà không can đảm sửa liền cứ hẹn từ từ như vậy đòi tu mau ngộ đạo mau thành phật sao được bởi vì tu là phải dùng trí tuệ thấy đúng như thật cái gì ảo tưởng phải chừa bỏ như vậy mới hết đốc mê hết mê mới hết khổ chúng ta không gan không dám nhìn thẳng không dám bỏ thì không bao giờ được an lạc giải thoát khổ đau không phải từ đâu đem đến mà tại chúng ta không sáng suốt không có trí tuệ có người nghe Phật dạy đời là khổ, thân là vô thường, dân dân cho rằng Phật bi quan, nhưng không ngờ thấy được lẽ thật đó, sẽ cởi mở biết bao nhiêu việc, không còn đeo đẳng đau khổ nữa. Do không biết nhìn nhận như vậy, nên người thế gian đau khổ vô cùng, hết đời này tới đời khác, không lúc nào hết buồn hết lo. Chúng ta thử nghiệm lại trên thế gian này, từ người giàu cho tới người nghèo, có ai không khổ đâu có ai sống toàn là vui đâu mỗi người khổ mỗi cách có người khổ vì thiếu thốn đói rét có người khổ vì côi quả có người khổ vì gia đình không hạnh phúc ai cũng khổ không có ai vui trọn vẹn vậy mà phật nói cuộc đời là khổ thì bảo đạo phật bi quan rõ ràng con người luôn chạy trốn sự thật chúng ta phải dám nhìn vào sự thật mới có thể can đảm tiến lên biết cuộc đời vô thường để ngày nào giờ nào mình còn sống thì cố tu tập dẹp những thói xấu chỉ nhớ mạng sống trong hơi thở là hết tham ngay nhớ thân này dơ dớt thì bớt ngã mạng tự nhiên ta trở về cuộc sống chân thật của mình đó là người có trí tuệ sáng suốt tu là rèn luyện trí tuệ cho được sáng suốt được tốt đẹp đó là điều tiên quyết thân này giàu sửa sang lo lắng mấy nó cũng bại hoại cũng chỉ là tấm thân hư thối thôi tất cả cái được đó đều là được để mất chứ không phải được để còn mãi vậy mà chúng ta cứ cấm đầu lo thôi là lo còn việc tẩy rửa gạn lọc cho tâm trong sáng tốt đẹp thì ít quan tâm tới phần nhiều phật tử đi chùa học phật chỉ muốn tu để đời sau sung sướng hơn phước đức hơn đẹp đẽ hơn chứ không muốn thấy đúng lẽ thật không muốn dứt si mê giác ngộ giải thoát trong già thiền tu là gạn lọc nội tâm giống như một hạp nước đục chúng ta lóng xuống cho nó trong lóng lặng rồi thì nước trong nhưng cạn bã vẫn còn dưới đáy hạp nếu quậy lên thì chúng sẽ ngồng đục trở lại bây giờ muốn nó hoàn toàn trong không có cản cáo nữa thì phải lọc qua một khạp khác cũng vậy tham sân si là cản cáo nó làm cho tâm trí mình mờ tối bây giờ chúng ta phải lọc phải gạn cho nó lắng xuống trước lắng xuống rồi phải lọc bỏ nó đi lúc đó tâm mình mới trong sáng tâm hồn trong sáng tức không còn đau khổ nữa còn tâm hồn tối tăm thì đau khổ không có ngày dứt được đó là điều hết sức thiết yếu chúng ta có hai thứ tâm tâm sanh diệt tùy duyên và tâm thanh tịnh hằng sáng không mất khi chúng ta nghĩ xấu nghĩ ác thì tâm đó luôn thay đổi hay nguyên vẹn mãi như vậy thí dụ có người nói trái ý mình giận ghét họ đó là tâm xấu nhưng thời gian sau họ làm gì vừa ý mình liền vui vẻ thương mến họ đó là tâm sanh diệt tùy duyên duyên thuận thì nó tốt nghịch thì nó xấu chứ không cố định đã là sanh diệt tùy duyên thì không phải thật mình như vậy không ai cả ngày giận hoài cũng không ai cả ngày ghét hoài thương ghét buồn giận đều tùy duyên lộn qua đảo lại không cố định vừa giận đó rồi thương vừa ghét đó rồi mến đổi thay luôn Phật dạy phàm những gì cho duyên hợp đều hư giả Vậy mà chúng ta chỉ sống với cái giả Bỏ quên cái thật Cả ngày đem hết sức lực để lo lắng gìn giữ cái thân tạm bỡ này Đến tâm tức tinh thần Chúng ta giữ phần hơn thua phải quấy tốt xấu Được mất cho đó là tâm mình Tâm tôi nghĩ phải Tâm tôi nghĩ quấy Tâm tôi vui buồn thương ghét Có rồi mất Không thường còn tâm không thật luôn sanh diệt như vậy mà bám vào đó chấp là mình thành ra mất mình luôn có đáng thương không phật bảo chúng sanh do ba nghiệp mà đi trong sanh tử luân hồi ba nghiệp là thân niệm và ý khi ý nghĩ xấu thì miệng nói xấu thân làm xấu nên nghiệp dẫn đi trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh nếu ý nghĩ tốt thì miệng nói phải thân làm phải nên nghiệp dẫn đi trong ba đường lành trời người atula như vậy chánh nhân tạo nghiệp là ý tức những thứ buồn thương giận ghét của chúng ta tâm đó là chủ tạo nghiệp muốn tu giải thoát sanh tử mà bám vào nó thì không bao giờ giải thoát được chỉ là phước báo hoặc tội nghiệp dẫn đi trong đường lành hoặc đường dữ thôi ban đầu chúng ta tu thì tập bỏ những thứ xấu ác sau đó đến các thứ tốt thiện cũng phải bỏ luôn nhưng thường không ai bỏ cái tốt cả uổng lắm cho nên được sanh cõi lành thành ra cũng quanh quẩn ở sanh tử thôi chúng ta chưa tìm ra cái thật mình thì chưa thể được an vui vĩnh viễn cái thật đó lục tổ nói không nghĩ thiện không nghĩ ác cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa minh Vậy khi tâm hàng tri, hàng giác mà không có niệm thiện ác lôi cuốn, lúc đó mình đi đâu? Không tạo nghiệp là giải thoát sanh tử, còn đi đâu nữa? Chúng ta ai cũng sẵn có cái không tạo nghiệp, không bị nghiệp dẫn mà không chịu nhận, cứ nhận cái tạo nghiệp, cái sanh tử là mình rồi khóa lấp cái mình thật, bản lai diện mục tức là mặt thật xưa nay của mình. Nó bị khóa lấp bởi niệm thiện, niệm ác, chừng nào những niệm đó lặng sạch thì mặt thật xưa nay hiện tiền vậy lúc niệm thiện ác chưa lặng sạch thì mặt thật kia ở đâu bình thường chúng ta thấy biết tất cả mà không khởi niệm phân biệt cái thấy biết đó không động nó luôn hiện tiền nhưng mình vừa khởi phân biệt thì nó quất đi chứ không phải mất không phải thiếu vắng bao giờ chúng ta chạy theo niệm sanh diệt thì cái chân thật ẩn khuất khi nào dừng lặng các niệm sanh diệt thì nó hiện bày cho nên các thiền sư thường nói tại ông không nhận chứ không phải không có có ai không thấy không nghe không biết thấy nghe cảm giác biết hết nhưng ở giai đoạn đầu chưa khởi niệm phân biệt tốt xấu hơn thua thì cái biết chân thật không sanh diệt khi tâm khởi niệm phân biệt là chuyển sang cái biết sanh diệt rồi thấy cứ thấy nghe cứ nghe có người nào thiếu đâu nhưng ai cũng than kiếm không ra phật tánh sự thật thì nó luôn hiện tiền đi nơi chúng ta đâu cần phải tìm kiếm ở đâu khi chúng ta ngồi thiền không có hôn trầm những niệm nghĩ tưởng lăng xăng lặn xuống giấy lên ta thấy biết rõ ràng tức là vẫn tỉnh vẫn biết như thường cái biết đó nó không động không tịnh không sanh diệt như các niệm vọng tưởng đó là mình đã có sẵn cái không động không sanh diệt rồi chỉ cần ta không chạy theo cái động thì trở về được với cái không động đó là giải thoát sanh tử vì cái động sanh diệt tạo nghiệp đi trong sanh tử còn cái không động không sanh diệt thì không tạo nghiệp sanh tử cho nên sống được với cái không động là giải thoát sanh tử cần gì tìm kiếm ở đâu xa trong nhà thiền nói cởi trâu đi tìm trâu cổng Phật mà đi tìm Phật là thế. Vì vậy trong kinh Pháp Hoa, chàng cùng tử say sưa được bạn tặng cho hòn ngọc quý bỏ trong túi áo. Anh lo say lang thang hoài nên quên mất mình có hòn ngọc, đến khi được bạn chỉ thẳng mới nhớ lại mình có hòn ngọc trong túi áo từ lâu.